Hello cả nhà, hiện tại thì Toàn đang à, có mặt tại đường N8 e để mà review cho cả nhà một lô đất. Lô đất này là nằm trên mặt tiền đường N8 e từ vị trí này đi ra cổng 10 phút 3, tầm khoảng là 500 m. Thì xung quanh là như cả nhà thấy đây. Uh, kinh doanh tức là nhà đã xây dựng cũng như là mở ra khá là nhiều. Đối diện à, lô đất là quán Hoa Sơn Tử quán và cửa hàng xe máy đại lý với số ngọc diệu ông fashion tức là cửa hàng shop thời trang cherry à, rất là nhiều và lô đất mà toàn muốn review cho cái nhà hôm nay chính là lô này tại từ vị trí này từ vị trí này thì thấy là đây là 5 m sau 30 giá là 5 tỷ 550 nha cả nhà 5 tỷ 550 đây lô đất này cả nhà thấy à vậy 530 thì nó đi thẳng là mức ngoài kia nha cả nhà vị trí này và ở đây thì à, sát cầu đất ở phía phía bên kia thì có massage sông hơi lạc viên rồi ở đây thì người ta kinh doanh khá là nhiều nha cả nhà xem tới hay thì bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha và bây giờ chúng ta sẽ lên xe và chúng ta sẽ di chuyển vào những cái vị trí lô đất khác từ vị trí này à, cái đường à, này là đường N8 e nha đường này N8 e độ giới chắc tầm 42m tính luôn cả vỉa hè là 42m đó khá là rộng hiện tại à, mình đang về là lúc 3 giờ thì cũng khá là là, là sầm mức và trước khi à, chúng ta đi thì chúng ta xem lại lô đất hai lô đất này 5 nhân 30 100 m 150 m thổ cư tức là thổ cư full đó giá 5 tỷ 550 nha và bây giờ chúng ta hãy à, di chuyển vào những vị trí lô đất khác nha các nhà cứ quay từng cái sân táo lô nào đây luôn thì rẽ lên đây quay mười mét là chợ luôn hả ừ, đến đường này luôn hả không ở trong rẽ nhánh à ok ok rẽ qua bên này hả đường à, bây giờ mình đang di chuyển uh, trên đường N8 nha rẽ vô đường này đúng không yeah. Dạ. rồi thì mình uh, à, sẵn đó mình sẽ rẽ vào đường này luôn đường này là đường gì đường đây là 17 đây là 17 hả video có hai ba lô lóc <laughs> cũng được tiện tiện cho khách hàng xem một thể luôn đúng rồi xem một thể luôn hiện tại là lúc nãy mình đang ờ, ở trên lô N8 nha 530 giá là 5 tỷ 550 và mình đang để vô đường DL ờ, không anh đã quay chưa? chưa? Lâu rồi Từ đầu năm 2021 rồi Đâu, anh nói gì kia Phải cái đó không? Cái khác hả? Bạn bị rẽ À, nhưng bị rẽ này hả? À, căn ấy là nó nằm trên đường này luôn, ngay luôn góc luôn Rồi bây giờ mình rẽ vào là đường NL15 nha cả nhà căn xanh này biết canh trường này có hai canh căn này nữa hả hai căn kia à, căn này mới xây mà ừ. căn cuối hay là căn này luôn hai hai căn hai căn luôn căn này với căn kia à căn này căn kia luôn ừ. à rồi ok quay luôn em cầm nó luôn cầm nó luôn à, cái này cho thơ chưa hay là chưa à, tức là kiểu đó thì chưa cho thơ nhưng mà cái kia đã cho thơ rồi hai hai cây kia chưa cho chưa thơ hết đúng không à ở đây cái nhà hiện tại thì cái à, cái căn nhà trọ căn này 10 mét nha khu này là khu L thì cái kia ờ, đường phía trước thì chúng ta là DL17 con đường này là đường uh, ờ, NL15 thì chúng ta chúng ta sẽ có hai kênh 10 m như thế này thì ở đây là một kênh lát chỗ kia là một kênh nữa là một chỗ ấy. À, là hai chỗ khác nhau thì đầu tiên chúng ta nhìn tổng quan phía trước đi ha đây là tổng quan phía trước này 10 m nha phía bên này ờ, người ta sẽ làm một mét soi tầm khoảng 4 mét bên kia tầm khoảng 4 mét còn lối đi chung đây là 2 mét đó rộng rãi đúng không khá là rộng rãi rồi chúng ta sẽ vào căn nhà nha à, mình à, trước khi mình vào nhà thì mình nói luôn là ừ, đối với những căn nhà trọ như thế này thì phía trước á, là chúng ta sẽ có một căn nhà à, giống như căn nhà cấp 4 mà nó có lưng đó nó có gác các lưng và phía sau là bốn phòng trọ đây bốn phòng trọ đúng không em bốn phòng trọ phía sau là bốn phòng trọ nha thì tổng cộng cứ một chỉ như thế này là 5 phòng đó. một căn nhà và bốn phòng trọ rồi bây giờ chúng ta vào căn nhà trước đây là thiết kế của căn nhà nha mình xem sơ thôi nhưng phía trước chỗ này là là bếp này rồi đây là vệ sinh này rồi ở đây là phòng ngủ này đó rồi chỗ này là có cửa bên hông này đó, chỗ này thì có cửa bên hông này xây như thế này thì ờ, rất là tiện mưa nó sẽ không không không không bị đổ xuống nếu 10 mét rồi trên này có gác này chúng ta lên gác đi ở trên gác này thì chỉ có một phòng ngủ nữa này đó là như này các nhà thấy không ạ khá là là là, là tiện đúng không khá khá khá là nói chung là đủ để chúng ta sinh hoạt một gia đình một gia đình nha như tôi toàn hồi trước toàn sống ở đây toàn cuộc sống trong một căn nhà giống như thế này rồi đây là bốn phòng trọ này chúng ta sẽ đi ra bốn phòng một hai ba bốn bốn phòng tại bốn phòng trọ như thế này đây là ban ngày thì à, thường người ta họ đi làm hết rồi đây là bốn phòng trọ nha cả nhà ờ, mỗi dãy là bốn phòng hai dãy là 8 phòng 8 phòng trọ rồi như vậy thì 8 à, phòng trọ này cộng với hai căn nhà phía trước là 10 giá thì uh, toàn uh, inbox thật là để toàn để toàn hỏi bé em giá đây là bao nhiêu em giá 4 tỷ 8 50 ha một cây như thế này là 4 tỷ 8 50 nha cả nhà các bên kia còn ngoài ha rồi cả nhà nhìn lại này. đây là cái nhà phía trước đây là phía trước nha chỗ này thì chúng ta có cũng cũng gọi luôn cả nhà ở đây đa số là nếu mà xây nhà trọ như thế này chúng ta có thể mơ uh, ờ, tiệm tạp hóa kinh doanh nhỏ lẻ nói chung là kinh doanh nhỏ là được rồi đây đây năm ba mươi khá khá là rộng luôn khá rộng rồi ok chúng ta lại kia luôn hả hả đi lại luôn cũng vậy luôn cái nhà nhưng mà mình vay luôn cho cả nhà biết Đến đây đây một căn nha rồi đây là kênh thứ hai này thiết kế giống nhau hết nha cả nhà không khác gì đâu khác màu thôi đó ở đây cũng bốn phần như thế này giống nhau hết nha nhưng mà canh kia là chủ khác canh này chủ khác cũng là phía trước một uh, căn nhà có 4 bên trong là bốn phòng trọ như thế này hết cái này cũng 48 50 đấy cũng 48 50 nha cả nhà 10 mét giống nhau hết nha à, ở đây là kính rồi hả à rồi như cả nhà thấy thì à, đối với dãy này thì à, cho thơ kín rồi nha còn có một căn nhà phía trước này là chú không cho thơ giữ lại ai mua mà chú mà khách mua mà muốn ở thì ở cho nên chị giữ lại nha cả nhà giống nhau hết căn này căn kia giống nhau cũng một căn nhà phía trước và bốn phòng trọ phía sau đó, giống nhau hết bây giờ mình đi vào bên trong này xíu này đó mình nhìn xa xa này xíu thôi đó cả nhà thấy không đều giống nhau nhau hết à, ở đây có cái chỗ lấy sáng nữa rồi đây ở đây là phía bên trong này đó cái này mở được không ta à, mới được này Tay cũng vậy nè cả nhà giống như nhau hết nha đây được cái thì người ta ráp được cái ờ, mã đáo thành công rồi cũng vậy luôn cũng bếp cũng nhà vệ sinh phòng ngủ và phía trên này phía trên này cũng vậy ờ, cũng phòng ngủ Dạ, cả nhà thấy ạ. Mớ hả? Rồi, phải là hai căn nha. Căn ngay chỗ xe mình đang ờ, đang đậu. 10 mét thì tổng tổng là 8 phòng trọ và hai căn nhà phía trước bên này cũng vậy cũng 10 mét tổng là 8 phòng trọ và hai căn nhà phía trước và cái nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha nhớ gọi cho toàn thì số điện thoại là 0972 332 894 ạ